bám đuổi em không anh slide đi nè bám đuổi em đấy không thì bám đuổi mình chê mình đầu mùa ai cũng chê mình chịu danh bạc ai cũng chê mọi người ạ <laughs> chịu ơi về với anh đi trên đôi chân ra rời hát em nghe những câu ca ngợi xưa cũ nhìn thật khẽ nên bao niềm bao niềm mong mơ thấy anh yêu thương này lại ghé trong hello mọi người nha hồi nãy em tú mới like xong nhưng mà game nó bị lỗi thành ra là mình bị afk mất ba đau đầu nha em ạ may là vẫn vào cứu được cái top bốn đấy không thì nó trừ cho tụt tụt tụt cái ấy luôn anh em ạ may là vẫn top bốn được em tú vẫn pro hello kiên phạm hello hải đăng <laughs> em tú danh gì rồi em tú danh bạc một chín mươi mấy à, tám mươi bốn điểm hello Jin hello phan văn long em tú ổn không vậy à? em tú không hề ổn á anh có chê em đâu em yêu à, thật không vậy vừa rồi nhá thì anh slide bảo là đuổi theo Gipmy với cả đuổi theo anh so thì mình mới bảo là thì em mới bảo là có đuổi theo em không thì bắt đầu chê ạ thì rõ ràng là một trước mình là người giải cứu anh slide lên thách đấu bây giờ thì mọi người chiều đầu mùa ấy mình muốn gọi là chậm chạp một chút chậm mà chắc á mình muốn chơi theo theo phong cách gọi là chậm mà chắc á nhưng mà không bị chê anh em ạ xong rồi à, gì nhở xong rồi à, gớp so thì bảo là vt ơi em sắp có khả năng bị loại ra khỏi gấp một để đưa oji lên đánh rồi đấy ờ. bây giờ danh bạc thì ai cũng chê ai cũng đuổi à chịu ấy không sao anh em ạ không sao test cái thẻ visa mới làm em cảm ơn anh tô quá đỉnh anh tô ơi em cảm ơn anh tô nhiều động lực cho em tú lên vàng là đây chứ đâu <laughs> trận này top mấy thì anh tú à trận hồi nãy em tú được top bốn mọi người ạ <clears throat> xây ra ba chín cuồng long top ba vì ao trình xếp chết à tức là em ao trình người ta hay là người ta ao trình em đấy em danh bạc thì em tú danh bạc thì nó ít thôi à? ờ để mình câm luôn cái danh bạc thì nói ít thôi ở đâu ra cái quyền danh bạc mà lại được nói ít vậy nhà nước bắt đây em tú tập đánh nami ông này vẫn danh bạc à phế thế à phế như cái cách mà vt với mai tường hay à, <laughs> phế như cái cách đó ấy, mai tường vt phế như cái cách mà <laughs> lúc tụi mình à, mai tường đi tập nhảy chưa tú chờ mấy người giỏi người ta lên danh rồi đi hành gà phải không á chờ mình phải chờ hả từ khi nào mà mình phải gọi là chờ người khác lên ranh để mình gọi là đi hành gà đấy trong khi không phải là người khác chờ mình gọi là lên ranh để hành gà ở đâu ra đấy hello anh tú và hello huyền từ <laughs> nhá mình phải tập đánh cái bài kia đấy anh em ạ mình phải tập đánh cái bài ấy cái tập đánh cái bài uh, nami cái chưa biết chơi nami anh không phải cập nhật hả em tú nãy giờ cập nhật hai lần rồi hay sao á? chê chứ chê mạnh à đứng điên à cười cái gì đấy bà mai tường cứ cười cười cười ao trình thật luôn đó video ơi cố zone mà không để ý à tức là zone mà không để ý xếp đúng không cũng có thể là do người ta hay với cả người ta cũng gọi là mài trong lúc mình không để ý u từ từ nhá một con lulu à thôi bỏ đi mình không muốn đánh luyện rồng lắm á cơ bản là hồi chiều mình đánh luyện rồng hai ván rồi wow đây là cái thế gọi là cái thế bài ra anh em ạ thật ra là mình có ba chiến binh rồng rồi thì mình có thể đép theo cung ba chiến binh rồng được nhưng không em tú sẽ làm một trận astro nami trong khi bài nami sắp bị nép bởi anh em ạ thành ra là tranh thủ nhá tranh thủ một chút đi trước khi nó bị nép anh em ạ đánh lu thì đi à danh bạc cứ nói nói à bây giờ danh bạc còn không được cả nói chuyện hả mọi người từ khi nào mà danh bạc không được là nói chuyện vậy phế thế thôi chắc em tú phải à, lên lên ấy lên rank ấy trái tim huyễn long mà huyễn long ván này là gì đây Ê, không check được huyễn long à hỏng ôi đây u uh, nhận thương của thuyền viên à tức là ván này là ấy đúng không cảnh à quên cái gì binh binh đúng không vệ binh đúng à quên cái gì nhở vệ binh à quên cái gì nhở ngoại binh đúng không hay làm ván nhở hmm. nhưng mà là như đấy khó lắm anh em ơi giờ lấy bốc đồ cho nia không một chút nia không xoay đi wow lôi long hoặc là cháy chiến binh rồng mà mình nghĩ là chiến binh rồng đi chắc là mình bỏ cái bọn kia cái cơ bản là mình có mấy con chiến binh rồng ấy thành ra là mình cho chiến binh rồng vào cũng được hợp lý chưa bây giờ mình sẽ lên cấp listin listin che Lysinchia trong cái kia thì không ngon lắm nhở anh em nhở mình đang muốn gọi là lắp một cái bàn tay nhưng mà chắc là cho Lysinchia đi Lysinchia đi Lysinchia sút cái đầu nó Lysinchia Lysinchia sút nữa đi sút ui không được sút rồi anh em không cho sút rồi cố lên team ơi thua mình thiếu con gì nữa là đủ sáu chiến binh ấy nhở à quên sáu chiến binh rồng ấy nhở thiếu một con sù quèn à. thiếu một con sù đấy anh em ạ chê em tú bạc rách mai thấy kim cương à hợp lý đấy hữu thắng ơi mai thấy kim cương liền đấy danh bạc bằng đáy xã hội hả nữ đánh một trận ao tốt thôi đã cay lắm rồi em tú đánh thấy ao tốt suốt mà vẫn thấy cười tươi quá nhỉ bây giờ ui niên ni hai à cơ bản là bây giờ cơ bản là bây giờ không cười à quên không cười nó có đấu lên ranh đâu mọi người thành ra là cứ cười đi cười khi chúng ta còn có thể trước khi gọi là bị sa thải á em tôi nghĩ là em tú sắp bị sa thải khỏi gf rồi đấy ozin sắp là người thay thế rồi đấy ờ cái ông ozin này đánh chậm chậm thôi ông lên kim cương rồi còn đâu ông ấy sắp lên kim cương rồi mà bây giờ mình mới lẹt đẹt ở bạc à thực sự là học trò của mình cũng vậy chào huyền huyền đã ăn cơm chưa à? huyền chưa ăn đã quên huyền ăn cơm rồi chỉ có anh là huyền chưa ăn thôi à nhầm nhầm huyền ăn cơm chưa kìa có người hỏi em lên bạch kim rồi anh tú sao vẫn ở bạc dậy sao em săn à nhưng mà chắc là mai anh lên cái hôm nay thì có thể là anh hơi chậm đấy hôm nay cơ bản là do nhiều cái lỗi lỗi kỹ thuật quá thành ra là mình uh, leo ranh nó chưa lên gọi là kịp anh em ạ tại vì nào là hết gọi là đầy ổ đĩa c này mình phải dọn ổ đĩa c nào là kiểu vô thì uh, vô game thì nó bị gì nhở vô game thì nó bị lỗi thành ra là mình bị nhiều cái trục chặt quá nên là lên lên ranh hơi chậm thành ra là mai đi mai thì mọi người sẽ kiểu ờ, thấy em tú ở một cái ranh gọi là siêu xịn sò con bò thiếu con voi libya nữa đúng không voi libya hoặc là con ấy nữa nên chắc là mình bán đi mình tích tiền một chút mình sẽ úp cấp nhẹ úp cấp nhẹ để mua con này vào hợp lý chua cái đai máu này mình sẽ hướng đến một đồ gì đó nhờ anh em nhờ lisinche nè nhưng mà lisinche chắc là mình tí nữa mình hướng đến một cái gọi là giáp máu hoặc là một cái ấy nhá một cái giáp máu hoặc là một cái giáp lửa đi Lissinche, ui Lissinche không kịp đá luôn anh em ạ. Con Lissinche này hơi phế đấy. Mà sao này đấm mình nguyên nhà vậy? bốn năm chết. Ui, nhà đấm đau đấy. Ai da. Đau vậy. Ông Lissinche đấm đau quá. Cười đi rồi kẹt ở danh bạc à. Trời ơi. Mấy cái ông này nghĩ mình là ai mà lại kẹt ở danh bạc đấy mình có phải là cái ông nào đó ngày xưa gọi là livestream trên bếp gọi là 12 giờ trưa đâu mà kẹt ở danh bạc anh em mà ra là ông ấy lên vàng thì sáng ấy tính ra là hồi sáng nay mình trước khi mình chơi trận đầu tiên ấy thì mình nhắn tin cho chè bảo là ui chè vàng bốn rồi đánh kinh nhờ xong rồi chè bảo là chè nhờ vt cày thuê đó xong rồi giờ mình vẫn đang ở bạc à ui volibia hay ui ly xin cầm kháng phép à nhưng mà nếu mà mình lấy về thì cũng chỉ là lắp một cái lốc thôi nên thành ra là thôi nhá thức trắng lên kim cương không em thức trắng à? thức trắng thì được đấy anh, anh tô ạ thức trắng thì em thức được đấy nhưng mà cái vế sau thì anh có thể nào bảo là thức trắng để cày lên vàng không các em thì may ra nghe nó còn hợp lý <coughs> thức trắng lên kim cương à? nói mà nó ho luôn đấy anh tô anh tô nói mà em ho luôn là anh biết như thế nào đấy <coughs> anh tô anh tô nói gì mà em ho vậy mình sẽ tích tiền nhá nếu mà win thì mình bán hai con cùi bắp này đi còn nếu mà thắng thì mình sẽ bán con kia ui tầm này ly xin che với cả con này chắc là làm hết đấy nhở ly xin che con gấu này ly xin che sao mùa này nó thì xét hết danh hả anh à mùa nào nó cũng thì xét hết danh mà em sao <laughs> là mùa này ông này huyền là của tôi mà thì có ai tranh huyền đâu có ai tranh huyền đâu cho em tú thua được không à cho em tú win được không em tú để là con sru hai cái này tí nữa cho con sru vào là mạnh khởi luôn đấy một đá đá vào cái đầu mấy ông ranh bạc này cái trước khi lên ranh vàng bị mấy ông khác đá <laughs> tranh thủ đá vào đầu mấy cái ông ranh bạc này cái <laughs> mai sáu giờ sáng lên kim cương kim cương gã chè cho vt á mai sáu giờ sáng lên kim cương gã chè cho vt hả ui hai con quen à wow hai con quen wow nhưng mà thật ra là mình không muốn bán con này lắm nhưng mà phải bán đi để cho đồ cho sự quen á con ly xin che thì nó kẹp với con s nó hợp lý hơn nhưng mà thôi anh em ạ thì nó kiếm lại sau nhá mình nghĩ là tí nữa sẽ luôn lại ly ly xin che thôi mùa này còn thần tài không vậy em mà hết rồi nhá nãy bị nãy bị gì đang lai ọp ngang vậy vt á nãy em tú bị bị bị bị bị không vào game được mai lên kim cương donate năm lít à thật thật á từ khi nào mà em tú có loại cái kèo mà gọi là lên kim cương được donate năm lít thế này <laughs> nhưng mà mai à bây giờ hiện tại đang là bạc một tám mươi bốn điểm bạc một nói chung là bây giờ lên vàng năm em quên vàng bốn hay vàng năm nhở hình như là hết vàng năm rồi vàng bốn vàng ba vàng hai vàng một bạch kim bốn bạch kim ba bạch kim hai bạch kim một kim cương tức là chín đoàn à chín đoàn trong vòng một ngày à? chín đoàn trong vòng một ngày à? năm trăm ngàn tức là bằng gọi là bao nhiêu bữa ăn đúng không <laughs> chắc mai em phải dậy sớm cái mai đúng không vậy thì tí nữa em trên tim xong em sẽ ngủ sớm xong rồi mai em gọi là dậy để em đánh lên hẳn kim cương cái được ok anh huy hello em tú bơi anh tí à em có bơi đâu hello anh tí nami pháp sư hơn hay nami cuồng long ngon hơn anh á nami uh, cuồng long cộng cộng pháp sư luôn em thật ra là anh chưa chơi bài đấy nhiều á anh mới chơi à, nên anh nghĩ là thật ra là phải kẹp pháp sư chứ cơ bản là kẹp pháp sư thì con nami đã chiếu hai lần nó mới mạnh chứ đúng không nên anh nghĩ là dù gì cũng phải có pháp sư rồi tức là ít pháp sư hay là nhiều pháp sư đúng không thì anh nghĩ là nhiều pháp sư chắc là ngon hơn cơ bản bọn kia nó không tanh được nhiều á tích tiền ngay tích tiền ngay bây giờ cần lại một con ly xìn là đẹp một con ly xìn nữa là đẹp hoặc là một con ngục long và một con cuồng long mà ngọc long và cuồng long đây hóa hình luôn là hóa hình con nào đấy hóa hình sừng quên ui hoàng tử winchick trở lại mvtt em tú winchick từ từ này bây giờ bắt đầu bài mình mạnh khởi nhá có thể là mình sẽ không dùng con này đâu mình sẽ dùng hai con pháo này để kích cho mình là cuồng long wow từ khi nào mà gọi là một cái người gọi là chàng trai tinh tế đánh hai như này nhỉ mọi người nhở mặc dù là không test bbe trận nào nhưng mà anh tú em tú vẫn sở hữu gọi là những cái kỹ năng thượng thừa wow lên cấp mình sẽ kẹp thêm một con xe già để kích cho mình đó là ba cuồng long và hai xạ thủ được chưa trái hát xong lấy năm list đi xả là đẹp và hợp lý luôn anh bill sáng mai bốn giờ sáng bốn giờ sáng mai live á bốn giờ sáng mai live có ai coi không vậy nói chứ mình cũng phải ngủ đủ đó anh em ơi muốn lên rank phải ngủ đủ đây nhá một cái bí quyết gọi là cho tám mươi lăm anh em không thật ra là trong đây thì có nhiều người đánh hay mình mình không bảo nhưng mà đây đi cái bí quyết gọi là cho những người nào gọi là đeo rank chưa hiệu quả thì mình có một cái bí quyết đó là anh em nên luôn cho mình một cái tâm trạng thoải mái nhất đó là ăn này ăn ngủ nghỉ với cả cái kia cái cái cái cái buổi đêm ấy thì nên hạn chế lại từ từ nhá bây giờ là mình phải nghiên cứu lấy lấy lõi đã thì mình sẽ phân tích từng lõi cho anh em <laughs> phân tích kìa bây giờ có ông nào gọi là nghe nghe lời mình đúng vậy à quên tin tưởng cái lời của một ông bạc bạc một đúng vậy nhận một xẻng à thật ra là xẻng có biến được cái này đúng không thành ra trận này mình sẽ đánh chín chiến binh rồng wow cái này chắc chắn là mình bỏ rồi ổ quái thú à ui ổ quái thú à đơn vị bắt đầu trận chiến cạnh cạnh hai cộng cạnh hai cộng tướng hóa hình nhận ba mươi lăm phần trăm tốc độ đánh à thôi mình nghĩ lấy xẻng đi đọc cái kia không hiểu lắm một cái vút rồng ăn một cái vút rồng chăng đây rồi ly xin này rồi ly xin thật ra là bây giờ có cần không cơ bản là mình đang có kẹp ngọc long tí nữa thì lên cấp mình chắc chắn là kẹp con uh, con này để lấy một chút kia rồi đúng không ủa nãy giờ mình chưa biến nào ủa từ từ nhá nãy giờ mình đánh chiến binh rồng nhưng mà mình lại không biến chiến binh rồng à cái đi có thực sự có thực sự là ông này là là là, là ranh bạc không vậy <laughs> từ từ nhá thế giờ mình lấy chiến binh rồng nhưng mà mình lại không biến à chú gái đần à ê nhưng mà từ từ nhá mình nhớ là mình biến rồi mà ta tại sao bây giờ ấy lòi ra nhở <laughs> a à, ba em tú đần độn thế em tú ơi mình cứ tưởng nãy giờ mình biến rồi cơ bây giờ lên cấp 36 tiền à? à ba mươi hai tiền hơi hơi bị nghèo thành ra là mình sẽ không lên mình lì một rau để rau sau mình lên thì mình sẽ bán hai con này đi nếu mà win thì rau sau mình sẽ roll một con gọi là cuồng long cho vào được chưa phàm nói chuyện phàm mọi chuyện trong thiên hạ phải ờ, xong mới tính được à nữa nữa nữa anh bill nhưng mà anh bill lên rank gì ở đấy thật ra là anh bill không đánh bbe nên chắc là cũng chưa gọi là leo rank đúng không anh bill có phải để giữa mùa với leo đúng không anh tú danh đồng mà em tú cái gì là khó đâu mọi người đấy có thực sự là mùa trước thách đấu không vậy nữa mùa trước gọi là thách đấu gọi là mấy trăm điểm ấy nhá nhưng mà sao ông này olap hai cầm ba đồ kinh vậy mất trích luôn à a à, ba từ từ nhá biến cái gì nhở biến từ một cái gậy đúng không hỏng rồi đáng tính là rao sau lên cấp rôn rồi mà gặp cái ông này mạnh thế olap hai anh em ạ olap hai còn ba đồ đẹp nữa cơ ấy da đâu đâu đâu đâu hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng hỏng hỏng hỏng chiến binh đồng là cộng máu với cả sức mạnh phép thuật à hơi phế nhở anh em nhờ mất trích luôn gậy này u uh, này được con này đúng ngon luôn á cho mình xin đi cho mình xin đi thôi mình lấy cung nhá tí nữa gậy mình lấy sau nha ạ mình lấy cung trước đi mình lấy cung nhá hello thu trần cái gì đấy cái gì đấy biến ly mà ông này lại danh bạc thật à lên bảy rôn ra đi anh xanh bạc thật mà ê xanh bạc thật mà tự nhiên đao này thua xong rồi chả muốn lên cấp rôn riết gì luôn á nếu mà đao này mà quy là mình lên cấp mình rôn đi cái máy điện rồi tự nhiên thua rồi nên là muốn eco tiền quá anh em ơi chắc là eco tiền nhá cơ bản là mình thua rồi ấy mình chả muốn lên cấp lắm á mình eco tiền lại đánh chậm một tí đi tí nữa mình lên cấp mình luôn ra sầu nhá ra sầu với cả con ly xìn ly xìn che con ly xìn băng với cả con ra sầu nó là chín rồi khá là mạnh ui chín chiến binh rồng là cộng cho mình là hai nghìn hai trăm năm mươi máu và một trăm sức mạnh phép thuật à nghe nó có vẻ chiến đấy anh em ạ tí nữa mình lên chín nhá ơi mình lên ờ, bảy mình rôn nhá nhưng mà tầm này mình để tiền một tí đi mình nghĩ là ván này sẽ tự ra ra xua level bảy đấy anh em tin mình về với anh đi trên đôi chân giả dạ rời huyền kêu ông tú kể chuyện cấp ba kìa anh tú kể chuyện cấp ba đi anh tú ơi á chuyện cấp ba à? hello tế hanh nhá chuyện cấp ba anh tú có chuyện gì hay vậy à? anh tú thì có chuyện gì hay đâu uh, nam bom nhưng mà con sầu quên này hình như là bây giờ nó yếu hơn là bản trước rồi đúng không mọi người hay là do mình chiếu kích cuồng long vậy hai rau bị đấm cho mình là từ tám mươi mấy máu xuống sáu mươi tám máu mà đau nhở wow rồng nguyễn long à rồng nguyễn long ngon ta nguyễn long rau này là thần tài <coughs> thành ra không ngon lắm <coughs> từ từ nhá sao bài mình lấy giờ cứ thua vậy con gấu này có thực sự là tanh không đấy ấy da xếp bài không được rồi hỏng rồi mốc sáu là năm k máu rồi mốc chín chắc tám k máu à từ từ nhá ui bốn k bốn máu à kinh nhở nhưng mà sờ quên này phải có cuồng đao đó anh em ơi thấy nó bắn hơi yếu rồi đấy với cả sờ quên hai cơ sờ quên một nó hơi tù nhở cố lên sờ quên sờ quên bắn không vào máu luôn anh em ạ hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi sờ quên lại là con nami này à? hai hai hai đéo được một ít là ok rồi con gái nhà người ta nói vật rồi thì ông kể đi á em tú có gì đâu mà kể mọi người lấy em level sáu ra auron sol level sáu mà ra auron sôn đó điêu level sáu sao lại ra auron sôn được why level sáu ra con auron sol auron sôn là mười tiền mà phải level bảy biết ra chứ anh tú mà nghe em lấy cái liên minh rồng thần là top một à ờ tính ra là có lẽ liên minh đồng thần mà nhở sao mình không lấy ta ở? À? Ờ hả đấy ừ. mình nhớ là có liên minh đồng thần mà nhở nhưng cơ bản anh muốn đánh một trận ấy á một trận chín chín cái pháp sư gì á à quên chín chín sức mạnh rồng gì á à quên chín chiến binh rồng nhưng mà mỗi tội là rôn chưa ra thành ra là hơi cùi anh cần rôn một tí kiếm con này hai sao cái sờ quên hai là đẹp ok wow tuyệt vời khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn trần, được khuyên em còn nhiều điều liền liêu em mong lòng ai hai cung à ui một cái cuồng long à nhưng mà để xem nhá để xem tí nữa ra dòng gì rồi mình biến sau <coughs> liên minh đồng thành mạnh vãi à ừ, liên minh đồng thần siêu họng siêu mạnh luôn nói chung là mình biết nhưng mà cơ bản là nãy mình đang muốn đánh thử một trận gọi là chín chiến binh rồng ấy mình chưa đánh bạn nào chiến binh rồng cả thành ra thấy khá là hay ho sự quên của mình cần một cái cuồng đao đấy anh mà đánh chậm như con rùa chậm quá suen ơi cố lên suen còn không thì nếu mình biến nó ra xua cũng được ra xua trận này mà ra được nhá tí nữa mình cho nó đồ ba ti, à quên quyền năng quyền năng diệt với quả huyết kiếm là binh luôn suen cân hết như lào như lào như lào xuống hai khác bọt em tú trận này vào top cái xin phép vào top khu hàng hiệu lên một phần trăm mà khu hàng hiệu lên một phần trăm à ấn cuồng long và kên bảo hộ hàng kiều khi một tướng ngọc long bị hạ à? không ngon ba trang bị khá là ngon đấy tại vì bây giờ là cái ấn này cũng không ngon lắm u rồng kim long à gậy cái gì mà nhiều cung vậy má nhiều cung quá anh em ơi <coughs> long kim long kim long trận này là đồ gì ấy mọi người nhở kim long là ui kim long trận này đồ ngon phết đấy chứ đùa đâu mỗi tội là mình đang muốn đánh một trận kia hơn đồ này đánh gì trời giờ bài gì mạnh vậy em tú <laughs> ơi là bài nami nhá vừa em đánh con ly hai vừa em đánh ly hai còn vào tốt à thật á nhưng mà đồ này lắp cái gì bây giờ nam bom đại bác à chắc chắn là một cái đại bác rồi thế thế đồ má ơi đồ này tí nó cho con ly xin thì đẹp ly xin che thì đẹp à quên con gì nhở con da sầu da sầu một cái diệt không mình nghĩ là một cái diệt luôn cũng được cái khỏi bằng vùng đao đi gặp cái nhà này ba sao tự nhiên muốn lắp diệt quá nhưng mà chắc là vẫn thua thôi nhở yếu vãi không có cuồng đao yếu quá cố lên quên anh tin em yếu thế sao mình thấy ozin đánh bài này mạnh mà nhờ hello đỗ đoàn trận này bận quá không xem em tú được nhiều chắc em tú quên rồi em tú quên đâu anh tuấn em tú quên anh tuấn đâu không hề em tú không quên đâu <laughs> tại vì em tú cơ bản là <laughs> những cái đồ của chú bé đần quá Bàn <laughs> né thực sự là tốt giống vậy. Chú hề VT ông chủ đập siếc rồi à? Khó đâu. Tí zone cái đập đồ là được à? Hợp lý nhờ. Huyền còn đây không Huyền à? Huyền còn đây không em? À nhầm. Huyền còn đây không Huyền. Nhưng mà Huyền sinh năm hai k bảy anh em ạ. Mà bây giờ tức là hai k bảy và sinh năm chín mươi chín không biết là anh em nào ở đây có gọi là bói Tarot không nhở? tại vì hồi nãy mình có xin gấp so rồi mình bảo là em thấy cái khoảng cách của anh với huyền kiểu khá là xa thành ra là em muốn gọi là thay anh chăm sóc cho cô ấy thì gấp so gọi là đồng ý thì gấp so bảo là ừ, thì nói chung là giữa em với Jimmy thì anh luôn gọi là tin tưởng em á thì em là một chàng trai khá là tốt các thứ thành ra là nếu mà em thích thì em cứ bảo anh sẽ gọi là kết hợp lại hai đứa với nhau <laughs> ra sâu không có đặt ui hai sẻng à châm tú xin nè ui nhà kia lấy rồi nhà này lấy mất tiêu rồi <coughs> à không lấy à đừng hai hai hai ai nít hai sẻng á nít hai sẻng á nhưng mà hai sẻng thì lại không đủ trí chiến binh rồng thành ra trận này mình đánh sáu rồi nhá tí nữa có ra xua thì mình đổi đồ sau bây giờ mình gọi là kẹp thêm cho mình những cái con gọi là phụ đam đi rồng ai đét chẳng hạn tanh nhở xạo nữa à không hợp đâu anh hai k bảy với hai k bảy với hợp á thật không vậy hai k bảy vào chào anh tú không anh tú lại quên nè à, có đâu vẫn vẫn vẫn chào mà có quên ai bao giờ đâu mọi người thấy thế chết em tú ui sắp con này ba rồi nhá kèm một con rồng vào tanh thì mọi người nghĩ sao wow cái đồ này đã xong <coughs> ui cho cái đồ này hợp lý đấy được kim long à một chút thêm kim long nữa không kim long con kên nhở anh em nhở quên mất con kên vào đây là có vừa có kim long vừa có cái là cuồng long luôn khá là hợp lý wow hợp lý đấy tin anh cũng được mà còn gippy thì để người khác cũng được ạ à, à. <laughs> để người khác à để ai để ai để cho phanh trần nhá kết hợp là kết hợp cái gì thế anh em mà tức là kiểu gắn đôi lại với mọi anh em mọi người á quên mất lấy tiền vào anh em ạ lấy tiền vào cho đam nó to nhá Miss quên hai chưa như nào như nào sự quên hai mươi cái đẹp bình em tú vào tốt bạc à một chú bạc à một chú bạc và một chú rồng si phần à quên si phen chứ si phần gì đấy và một con bạc à đây là con bạc một à đây là con bạc anh em ạ con bạc bạc thay ai nhở kim long hay là bỏ bớt con này ra ông ta bỏ bớt chiến binh rồng ra ông ta thật ra là mình đang thiếu đam quá mình để chiến binh rồng nó mới có đam anh em ạ bạc cũng ngon cơ bạc cũng ngon cơ nhưng mà bây giờ bạc thay ai bạc thay con gần nào một chút thay gần na thay ngọc long với cả hóa hình không không được cơ bản là con gần na lại lại lại cho con sử quên mạnh á khó nhở khó em tú thế nhà này sao mạnh vậy má ui nhà này kẹp bạc và mạnh chưa nay đánh thử bản mới gặp bạn nữ gặp bạn nữ ba chấm bốn ra rồng tám vàng em tú ạ gặp bạn nữ hả ba chấm bốn ra rồng à nhưng mà tức là sao tức là bạn nữ đỏ hay là sao hay là gặp bạn nữ thì bạn nữ xinh xinh xắn hay là sao anh tú hợp với mấy chị hơn á anh tú em nào chả hợp bạn nữ nữa nói thế chết anh nam bom nam bom là thế chết anh nam bom ơi nam bom mà thế chết anh tú đổi lại giao điện cuồng đao à giáp máu cuồng đao huyết kiếm wow mình có thể đổi ra không? mình lấy cuồng đao huyết kiếm cho con sù quê này được ấy nhở nhưng mà mình đâu có đập đồ đâu mình quên mất mình đâu có đập đồ đâu ơi cái gì đây sử dụng lên một tướng để tạo ra một bản dạng áng cái nico à Mẹ giờ nó làm màu mè đấy nhở ê lấy đi lấy đi nhở một, chút một chút cứu đi một chút cứu đi mình nghĩ là mình nhiều đồ rồi á đợi em tú xíu em tú rôn nhá wow gấu ba được nhá vậy thì trận này mình sẽ cho con này vào tí nữa mình kiếm một con sù quên hai khác mình đổi đồ là binh ui tại sao lại có một người vừa đánh hay vừa đẹp trai như này nhỉ mọi người nhở <clears throat> nhầm nhầm đánh hay mà lại bạc à từ từ nhá đều phải đổi đồ cái đổi đồ cái đổi đồ cái bàn tay à bàn tay cho gấu chó đi anh em nhở gấu chó thì cho nó hồi phục một xíu mình zoom một tí nhá mọi người wow ơ con xe ra này bắn nốt máu không vậy má rút lông rút lồng gì xây ra này bị bị yếu à hỏng rồi ao tốt rồi không lên hai xin hay ai nhỉ mọi người nhỉ ly xin wow đồ tanh đúng không ao chín <clears throat> xây ra yếu à xây ra yếu à thật á xây ra mà lại yếu à bây giờ mình kẹp gì cho con gấu này mạnh lên mọi người nhờ thần thoại à thần thoại là thiếu con anivia với cả con ấy đúng không từ từ nó có được kẹp nữa không vậy sống đi nhà này mạnh vậy cảm ơn đỗ đoàn nhiều em có thực sự ở lên vàng đúng không vậy nào mình nhân viewer giải cứu <laughs> giải cứu em tú đi chưa <laughs> rồi đánh dậy đòi cứu ai <laughs> điền thầy em tú cứu ai đâu thôi nghiêm túc lại các mọi người ạ vui từ từ nhá sao gặp toàn bạc cái này mấy ông vàng của tôi đâu mấy ông thanh vàng mà tôi hay gặp đâu kẹp bảy là mạnh luôn em tú à đẹp trai mỗi đội hơi chửi mấy lần này em tú ờ, nãy giờ vui vẻ cơ bản lái kèo của anh ờ, huy á có vẻ nó hơi dễ nên là em tú không muốn gọi là lấy lắm á nên chắc là em tú xin phép ờ, nên xin phép em tú <laughs> không lấy kèo cái <coughs> làm cái gậy đi thôi nghiêm túc lại nhá nãy giờ mình kiểu trận đầu ấy thường thường là trận đầu đầu đầu của của buổi lái mình hay đánh kiểu nó hơi tấu hài một chút nên thành ra là bây giờ chắc là mình xin phép nghiêm túc lại các mình không có gọi là đánh dỡn nhả nhớt nhá mình sẽ đánh gọi là kỹ càng hơn anh tú chơi con nami đi à chắc là anh tú phải chơi nami á <laughs> nami đi à. hello anh vũ thị tú à hello bạn gọi là tên trung quốc nhá hello bạn tên trung quốc nhá ủa chú bình thường có nghiêm túc à có mà mọi người à, quên nhầm không ý là không nghiêm túc nên đánh nó mới gọi là ao top á còn giờ mình xin nghiêm túc lại cái không lấy liên binh rồng bằng ao top ừ, nói chung là em tú hơi lỗi pha đấy á ui hai con s view nhá khá là ngon bán luôn bây giờ mình sẽ mua một con tanh vào nữa nguyễn long trận này là gì đây khi chiến đấu với người chơi nhận sức mạnh phép thuật với mới đoàn đánh à ui cái nguyễn long này nghe ảo đấy con xét vào tanh không hay leona đi leona cơ bản là có hộ pháp á mình nghĩ kẹp hộ pháp vào tay cũng được <coughs> người yêu em cũng người yêu em cũng đây không anh á là sao cơ là sao cơ người em người yêu em cũng đây cơ là sao <coughs> kim long không một chút kim long không kim long ủa anh tú mót kia anh tú đi đâu rồi á mót kia anh tú là ai vậy top một có quà à? top một có quà nhưng mà là phải chơi nam mi hay là chơi bài gì cũng được cơ <coughs> cookie kẹp gì em nhỉ cookie là kẹp mà pháo với cả lễ hội với cả kẹp tanh mà nhá anh tuấn ơi <coughs> hai con thượng long mà wow võ ngựa hủy diệt không ngon phước lành và phóng hỏa phước lành thì nói chung là lấy đồ đam cho virus khá là ok wow phước lành đi trận này nhá trận này mà chớm ao top nhá mất gì vd cũng mất được chưa trận này mà chớm ao top mất gì vd cũng mất <coughs> uy tín trận này vd uy tín cái <coughs> ao top mất gì cũng mất lạnh lùng boy cái <coughs> đồ này thì đánh virus đi là hợp lý luôn đấy tây võ chỉ tây võ hiểu em tú rồi nhá huyền long toàn là những hệ ốp của các mùa trước hệ ốp á hệ ốp là hệ gì à hệ đột biến hả nguyễn <coughs> long hả nguyễn <coughs> long à nguyễn long là nguyễn long là hệ của mùa này còn huyền nguyễn là của anh <laughs> còn huyền nguyễn là của anh mất gì cũng mất à xong tí thấy top năm mà không trận này mình gọi là nếu mà top một à quên top năm nhá mình mình hứa mình sẽ gọi là like đến đến chết luôn nếu mà trận này top năm mình like đến chết luôn được chưa like đến khi nào mà gọi là không like nữa thì mình nghỉ được chưa nếu mà trận này top năm nhá ngày mai mình like gọi là mười tiếng nên là mình sẽ trận này không top năm đâu yên tâm mất mất huyền nhé anh tú à sao lại mất huyền vậy sao lại vậy mất gớp chè bị công an tóm rồi hả vi à nữa nữa nữa gớm chè đang gọi là ngồi dưới làm cái đó của vt á cắm me hai hai em tú cần lưu em tú cần lưu em tú cần lưu sâu trận này á cần lưu sâu cần lưu sâu cái wow sdu hai à nhưng mà không mình sẽ tích tiền thôi thật ra là tích tiền đâu đủ nhở bốn với cả năm mà cơ bản là con này mắc quá con này hơi mắc một tí anh em ạ thôi mình cứ lên đi tí nữa có gì mình kẹp vào cũng được nhở anh em nhở hợp lý không tí nữa mình có gì kẹp vào cũng được không tệ hay đánh Ezreal ho ấy nhở nhiên ho đấy đợi tí nhầm tú đi uống miếng nước các em tú ho quá anh em ạ nhầm tú đi uống nước quá ông này mất dạy thế gì đấy nghèo <coughs> ôi à op là oper ở ờ, nghĩa là nó quá mạnh ấy à <coughs> huyền của anh tú ở đâu chứ huyền của em ở con tum nhé mấy ông này thích tranh nhau à mấy ông này thích tranh nhau huyền với tôi à sao mấy ông này lại tranh nhau huyền với tôi trả huyền đây từ nha bán đi thích tiền các anh em ạ trả huyền lại đây đừng ăn cắp huyền nữa cho này vào cầm đồ thì khá là ngon rồi mình sợ mất xích không có thực sự là sợ mất xích không nhà này chắc là không mất nếu mà đánh va đớt thì cuồng đao với cả ba tia chắc là lắp cuồng đao luôn anh em ạ nhà này khá là mạnh á lắp luôn nhá bây giờ mình sẽ hướng đến một cái cung hoặc là một cái kiếm mình nghĩ là cái kiếm nhở sao anh tú không thử ly xin clip phép vô cực sojin đi anh nhở từ từ nhá sao giống win vậy thử ly xin à thật ra là anh tú bài gì cũng thử mà win luôn à đứng nhà này mạnh chắc là không win đâu bà mất cung rồi lấy dép đi nhở lấy một chút tanh đi một chút tanh cho con à, ấy đi con nào đó đi huyền đang vừa xem live vừa ổn tủ ạ ổn tủ ạ là gì đấy ổn tủ ạ là gì đấy tú ca mấy nhỉ à <coughs> người yêu kiểu tú à em tú có người yêu đâu mọi người người yêu nào đấy mua này vào thôi nhưng mà chắc là mình vẫn để ép tiêu để mà đép nhá hai đao nữa thì mới có cái roll đúng không hay là mình roll luôn không mình roll lấy thế hai sao không để mình đép không Ui, khá là hay ấy nhở nếu mà round này win thì round sau mình roll thật đấy chứ đùa đâu round sau mình roll để mình lấy cái lợi thế á khá là hay một chích nhỏ cho anh em đấy nhưng mà chắc là round này thua rồi tôi đã bị lãng quên rồi sao khó đâu naki naki bị sao á naki mà anh tú quên anh tú nhớ ai bây giờ u được trời naki nhá naki là một cô bé gọi là à, quên một cô gái đi tại vì hôm bữa thì mình nhớ là trên mạng nó có bảo là út boy thì gọi uh, gọi con gái là là là là bạn hay là em thì thôi còn uh, fuck boy thì gọi là bé ơi nên là mình sẽ không gọi là các bạn gái là bé nữa nên thành ra là <laughs> em naki đây em naki là một cô gái khá là tốt bụng khá là biết chiều người khác thôi bỏ, bỏ bỏ đi bỏ đi bỏ đi ho quá anh em ạ hơi họng hơi rát họng đao này nếu mà đúng thì mình sẽ là roll một chút để mình kiếm một chút hai sao để đánh lại win chick luôn từ từ chứ sao nó nhặt luôn rồi mình đang để con bét ở ngoài đây mà hai sao rồi nhưng mà không có con nào liên quan đến con nào cả phế đấy <coughs> luyện rồng bỏ này con này bỏ hợp lý chưa ông hoàng tính toán vtt bỏ này đi nhà này ông astro rồi nhà này win trick à astro win trick à bịp nhờ chỉ là khá là thôi à có đâu rất rất rất rất rất rất tốt ui con uy lao điên anh em ạ nhưng mà chắc là mình vẫn thua á nhà này mạnh quá cố lên swin Swain ơi, đánh đi. Hồi phục các thứ gì đi. Ấy, cân hết được không, Swain? Ui, con, con Nami này đúng rác thật rồi đấy. Búc một phát đầy máu luôn mà. Cay thế nhở? Rồi một phát vẫn thua à? Cay nhở? Người ta búc một phát đầy máu luôn anh em ạ. Chịu á. Ai da. nhưng mà nãy giờ chưa ra con virus nào anh em ơi nhà này đánh win trích bài tự ra sướng chưa nhưng mà rôn nào à nãy giờ rôn bảo sao bảo sao hết tiền hóa ra là rôn à hôm này cũng bị làm sao á nữa nữa bị gì đấy không này diệm miệng thế là không hề u đừng xẻng nhá hai hai hai xây ra à nhưng mà chắc là mình không đánh xây ra đâu nha mới mình sẽ đánh mà astro găng à khá ngẫu ứng cho con silat khá là tốt nhá à con y lao chứ nhở cũng không ta ở ờ, con y lao một cái kháng ứng khá là hay nhưng mà để đao sau thì mình sẽ gọi là dùng tiền nhá ra là chắc là mình không lên cấp đâu đao sau đi đao sau mình lên cấp sau hợp lý chưa anh tú có định vào top không à phải vào á phải vào á mấy ông để yên cho huyền ôn bài ừ, nói chung là nếu mà huyền đang ôn bài thì mấy ông để yên nhá tại vì tối nay uh, cơ bản là huyền phải uh, phải uh, phải nói chuyện với tôi rồi á thành ra bây giờ mình nghĩ à tôi nghĩ là các ông nên để huyền tập trung vào học bài cái tôi không muốn những khoảng thời gian gọi là hai đứa ở bên nhau thì huyền mang sách vở ra học bài đâu <coughs> tự nhiên giọng nghe ồm ồm đấy bị ấy rồi anh em ơi bị ấy rồi cảm rồi hỏng rồi cố lên đép một chết đi hay hai chết đi cố lên nó con xe đua nào được đấy được đấy hay quá hai chết anh em ạ con tam cành này thôi nó chịu bỏ tay thì chắc là mình làm một cái kháng hậu ứng cho con uh, uy lao ở đằng trên trận này chắc là mình đánh van rột anh em ạ van va rột nhưng mà có nhà chơi cùng khó cho em tú thế u nhà này không chơi anh em ơi người ta chỉ gọi là bắt vào thôi hay nhận một găng đạo tặc và phước lành thì mình nghĩ là không cần găng đạo tặc hoặc là thăng hoa bài này thăng hoa thật ra là không ngon lắm tầm này thì ngon nhưng mà về lết mình nghĩ là không ngon lấy băng trộm thì hên xui quá nhờ anh em nhở cơ bản là lõi bạc nên là mình chưa muốn gọi là sử dụng lắm chưa muốn kiểu đổi á thành ra lấy cái này thôi mình nghĩ là lên cấp rôn được rồi đấy rôn một chút để gọi là giữ lại pho à quên giữ lại chuối nhá sriu hai này Uy lao hai khá là nhiều, Nami hai à. Nhưng mà chưa có cho mình một con Varus nhá, thành ra là hơi cùi đấy. Hơi cùi một xíu đấy. Chưa có cho mình con Varus nào. cho con nét tạm nhá vậy đi khéo ứng cho con silas luôn cũng được không tệ lắm nhờ mình muốn tí nữa nó cầm đồ thủ tập tuần luôn đấy thì nó đẹp hơn tú cường có ở đấy không có anh cường không nhá mọi người ơi covid cái gì đấy anh vào tốt đi không thì like đến chết đừng có bịp nha phải không vậy anh đừng nói gì nữa chỉ chơi thôi được không á ok thế anh khi nụ môi em còn đo mộng em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở nói chung là mình eco mình lên bảy rôn nhá anh tú muốn mặc bộ hầu gái không em ship cho cái gì đấy cái gì đấy bà naki nói cái gì đấy kim long để mình xem bán này là đồ gì nhá đồ gì đây cho một sức mạnh phép thuật mỗi vàng đang sở hữu và 50% tỷ lệ ra rơi vàng khi sát hại kẻ địch kìa. Wow, khá là hay. <coughs> con rồng này mắc tiền đấy cố lên squen ơi hack tiền đi hay hack <coughs> tiền đi squen ơi ui hack là có tí tiền bọ hay nice nice đừng hát luôn à chịu ơi ba chấm hai sáu chiến binh bốn đấu sĩ này ám tú à em tú kiểu đôi lúc muốn hát cho mọi người nghe á nhờ mọi người lại không muốn nghe à buồn đấy không nhưng mà mình nói thật đôi lúc mình muốn hát cho mọi người nghe lắm mọi người giả vờ nghe nghe mình hát được không kiểu cố gắng chịu đựng á <coughs> mình thích hát lắm cái này là mình, mình nói nghiêm túc mình rất là thích hát mọi người nghe em tú hát được không một chút gọi là nhạc à, để tán gái nhá hay là nhạc gì mọi người muốn nghe nhạc gì chú so nay không like nhỉ chắc là chú so tí nữa mới like mọi người ạ chú so đang ngủ một chút mọi người muốn nghe bài gì mọi người mọi người muốn nghe bài gì mình sẽ không mua con nami này vào vội mọi người biết tại sao không tại vì mọi người hãy đọc cái đồ này cho một sức mạnh phép thuật với mỗi vàng đang sở hữu tối đa 80 vàng tức là bây giờ càng nhiều vàng thì đam càng to nên là mình sẽ không mua và mình đợi rao gần kết thúc thì mình sẽ mua lại con ami để cho nó thêm đam một cái gọi là iq nhỏ để chơi game á mọi người thấy em tú gọi là cái này nó gọi là tuy là bạc ấy tuy là ranh bạc ấy nhưng mà mọi người công nhận với em tú là cái này nó tầm tầm top một top hai thách đấu không nhạc để tán huyền được không ạ nhạc để tán huyền à hiện ơi em thích nghe thể loại nhạc gì đấy để anh tú một chút gọi là hô cái do cái cái giọng hát của anh ra ấy nhà này à con nearly ngày xưa mình nhớ là có con nearly né né né né bây giờ chắc là hết rồi mạnh chưa số win <coughs> chắc là mình win á urf chắc là win á đấy xong rồi giờ mình sẽ mua lại một cái gọi là siêu rồ luôn á thề đỉnh cực đỉnh quá đỉnh luôn á mà vẫn bạc một <laughs> chiều giờ có đâu bạc một là do mình không chơi thôi mọi người ơi mình thích chơi thì lên lúc nào được do mình không chơi thôi <coughs> mình mà chơi thì lúc nào lên danh là được <coughs> hát đi anh à nhưng mà hát bài gì đây mọi người hiền hết nghe vọng cổ gì đấy alo tuấn việt em bảo rồi con sờ quên nó bị rác mà không phải là con sờ quên bị rác đâu anh nghĩ là do cái đồ này nữa thật ra là anh mới sự quên một mà anh đã kẹp hệ đâu <coughs> nhà này chắc là mình thua rồi nha mạng cơ bản là người ta xài tiền á đến đánh đến đâu người ta xài tiền đến đấy thì chắc là mình thua thôi mình cơ bản là đánh va rớt đây là mình xả tiền ở bảy nhá mình không sẽ không đô ở sáu đâu đô ở sáu để mình lấy form đép thôi nhưng mà cảm giác không đép rồi anh em ạ con sầu quên thật phải bốc máu này ui may thế trước khi chết con à, sầu quên mới hack được cho mình hai tiền hợp lý đấy nhưng mà may trận này là nhà này đánh à, kiểu form phép thư thuần kẹp một chút gọi là thương long để roll thôi chứ không phải là chặt full nên thành ra là mình nghĩ là ok chắc là mình phải thay form dần nữa cho con vật la vào đúng không Bục. ok <coughs> chuẩn bị lên tám rồi à, lên bảy rồi nào kiếm một con xạ thủ nữa nhá ai nít xạ thủ ai nít xạ thủ hát bài gì huyền nói đi á đâu huyền bảo bài gì đâu huyền bảo bài gì đâu chuyện rằng ú à chuyện rằng ú hú thì nói chung là bài đấy mình hát hơi tủ á không biết là anh em có muốn nghe không chuyện rằng uh, uh, uh, một cái dép gai nhỉ anh em nhỉ cái bốc đồ này cho con nào gần ba sao không ở đây có con nào gần ba sao không mình nghĩ là cho nearly thì đẹp <coughs> cơ bản nearly nó làm con đam đấy ui từ từ nhá tí nó hình nhầm giao sau rồi roll cho nhiều tiền anh em ạ nhà này lốc con silat của em tú quá hỏng rồi lốc con này luôn anh hét nụ cười em là nắng đi ạ nụ cười em là nắng đúng không anh chơi hay quá anh dạy em chơi với à, anh bạc một á nụ cười em là nắng đúng không <coughs> sau đây là bài hát nụ cười huyền là nắng dành tặng cho một bạn nữ đến từ con tum khá là trẻ tuổi và xinh đẹp từ từ nhá không nào giọng nó đang ồm á nụ cười em giờ là từ từ nhá dồn các anh em ạ ui cái ghép sông nghệ à không tệ cơ bản là mình đánh mà đam mấy con này nhưng mà mình hơi ít đồ anh em ạ tàng thư bí mật thì nó ra được xạ thủ thôi hoặc là ra được pháp sư thật ra là cái này cũng được nhưng mà mình nghĩ là không ngon lắm cơ bản là tí nữa mình dồn đồ cho mấy con nên nó không ngon lắm anh em ạ nên là đổi đi một chút đổi u nhà máy tái chế cũng được thật ra là nhà máy tái chế thì mình lấy được hai cái găng ra khá là ngon nhưng mà mình nghĩ là lấy đồ này đi wow wow lấy cái này hoặc lấy cái này nhưng mà lấy cái này mình nghĩ là đầu game hack tiền thì ok hơn còn tầm này mình nghĩ là lấy tam hợp đi dồn nha dồn nhá mọi người ơi chết rồi không có kịp rồi anh tú cười cười vội cái voi à không em tú có cười voi đâu nụ cười em giờ là à có nhà đánh virus chung bảo sao không rôn ra anh em ạ <coughs> nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng buổi đêm suy tư vậy chắc đã lòng mất con mấy ngàn từ từ nhá mình quên lời bài hát đấy rồi từ từ em tú xem lại cái lời bài hát đã lyric nụ cười em là nắng nụ cười em là nắng đợi xíu đây nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng vội đem yêu thương phải chắc đã lơ vẫn vương mấy ngàn thử từ đánh dồn tí anh em đã sắp cút đến nơi rồi dồn một tí qua qua nhá không là cút đấy sao không ra được con nào vậy má đây rồi suy tư ngất ngây đêm ngày mọi người nghe chưa mọi người nghe chưa một chút chìm sâu đi anh tú à ông này hát dở thế á phải không vậy từ từ nhá nốt nốt một chút đi nốt anh đợi anh xíu năm bom ạ <coughs> anh luôn tin mình sẽ chẳng ui câu này câu này khá là hợp với mình nhá tại vì mình kiểu bị bị bị kiểu bị tổn thương nhiều quá thành ra là câu này mọi người hợp mình nghĩ là hợp với mình nhé mọi người nghe nè anh luôn tin mình sẽ chẳng yêu nữa ui sao hợp đấy nhở <coughs> cảm giác khi mà con người gọi là trải qua những những cái giai đoạn gọi là yêu đương á bị bị kiểu lừa gạt á thì sẽ không muốn yêu nữa anh luôn tin mình sẽ chẳng yêu nữa nào ngờ đây đưa lại ngồi say sưa nụ cười em ui tính ra là nụ cười của em lại khiến anh yêu lại à tức là nụ cười của ai đó thì mọi người biết rồi đấy <clears throat> cần một đồ đam chắc là mình lấy kiếm hoặc là cung mình nghĩ là lấy kiếm đi <clears throat> nào ngờ đây đưa lại ngồi say sưa nụ cười em đêm về nằm bối rồi ngại ngùng không thôi lỡ mai gặp nhau phải làm sao anh chẳng biết được đâu phía nơi trời xanh muốn lỗi rồi tung lên rồi vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi nhưng mà từ từ nhá đánh gà mà lại còn hay hét là từ từ nhá có ổn không vậy có thực sự là ổn không vậy ta đánh non non rồi còn hét hét hét hét cái gì á người ta đánh hay thì hét còn không sao đây đánh thì còn đang ta đánh thấp rồi còn hét hét hét hét cái gì á dồn một tí tiếp dồn để chết một con nữa wow được chưa hát vậy được chưa không có nhạc à anh à mọi người muốn nghe nhạc à nhưng mà em tú nghĩ hát chay hay hơn á ông này giọng khàn quá hát không hay à phải không vậy bốc phét mười em thì chín em nói thế à phải không vậy giờ bài gì đây nam bom là bài chìm sâu đúng không chìm sâu ngon bây giờ mình cứ giả vờ mình kêu là mình vừa chơi vừa hát nên là leo rank chậm để có gì mai sếp mình hỏi á sếp mình hỏi thì bảo là vt hôm qua leo đến đâu rồi thì mình bảo là hôm qua em vừa like vừa hát ấy thành ra là đánh nó không tập trung được nên thành ra là rank nó chưa cao được anh thông cảm cho em một hôm nhé để hôm sau có gì em em đánh lại cho nó tốt hơn ui lý do gọi là hợp lý hợp lệ <laughs> tại vì sao bao nhiêu nay anh không tại vì sao bao nhiêu lâu nay anh vẫn thì thầm thở gió cuốn bay đi sẽ vào môi đan vào tay của em ta đi chung bước với thời gian một hôn thay cho bao nụ hồng em có muốn ngay khi thật <laughs> sự dồn các ông nam bom mày lừa cho người ta dồn với người ta chưa dồn mà cứ bắt hét thôi wow dồn các anh em ạ ông nam bom mày lừa em tú à ta vừa gặp nhau chỉ có chỉ có me got me chìm sâu hurt am on go Baby anh không muốn em phải buông lệ sầu hẹn đôi chân mi you got me got me chìm sâu But I'm on go anh chỉ mong em hạnh phúc trên cuộc đời này kể kỳ khi ta phân ly My, my man is mess Em đẹp tăng cm Baby don't follow me Em chỉ cần say in it Ít từ từ nhá tiếng Anh không à Ông Nam Bom mà cho bài tiếng Anh vậy em tú chịu rồi Chịu rồi cho bài tiếng việt đây đồ cho varus nhá bây giờ mình cần đồ cho varus đồ này thật ra là không ngon lắm đổi lại đi quyền năng à vô cực quyền năng à tháo đồ không ngon đấy anh em lốc bóc đồ tiếp à mình đang muốn lấy một cái diệt cho con ra đớt đấy u diệt và khá là hay ấy lấy luôn nhá <coughs> diệt bóc đồ một cái với cả kháng hiệu ứng nhá mình nghĩ là một cái kháng hiệu ứng cho con này đi bóc đồ con này đang ba sao để cho con này cũng được hợp lý chưa nhưng mà không biết là còn va rớt không anh em nhở mình sợ là hết va rớt rồi á cơ bản là nhiều nhà bắt quá để mình xem đếm xem còn bao nhiêu va rớt nhá đánh Varus thì ba thượng long thôi bốn xạ bốn bốn đấu sĩ bốn xạ à ok ok ok u nhà này Varus ba rồi anh em ơi bảo sao thôi hết hết hết hết Varus rồi lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp cái là mình cũng phải rôn con đấy ba thành ra là lên cấp đó anh em ạ pháp sư hóa hình cái gì gì đó thôi đao sau đi đao sau cơ bản là lên cấp có nhiều tiền hơn anh em ạ muốn <coughs> xạ à nói chung là lên cấp nha anh em ơi bài tháng năm anh ơi à, <coughs> tháng năm mà tháng năm đúng không <coughs> nhưng mà mọi người nghe đàng hoàng ấy nhá chứ mình à bên mình hát đàng hoàng á không phải là hát trôn đâu nhá tháng năm à. đôi khi mây quên theo gió trôi đôi khi môi quên không cất lời vội tay vuốt làn tóc rối bời nhìn theo gió về nơi cuối trời con tim anh mang bao nhớ thương gửi một tình yêu xa muôn phương thật ra là kèm con này được đúng không đấu sĩ này wow wow cái gì nhở con tim anh mang bao nhớ thương gửi một tình yêu xa muôn phương giờ em như một cơn mơ từng đêm anh nhớ còn yêu em còn thương em chợt nhận ra anh đã đánh mất tìm lại sao được khi bước chân em xa <coughs> được chưa được chưa phô một chút gọi là giọng ấy nhá giọng giọng giọng gì nhở đây là một chút gọi là giọng à, giọng gì nhở ngày xưa giọng giọng hát chay ấy chứ không phải là giọng tun á mình mà hóc giọng tun thì không biết là cái kiểu nó sẽ như nào đâu cơ bản là mình mà hóc giọng tun á mình sợ là kiểu nhiều người sẽ bị ấy á nhiều người sẽ bị nghiện á cơ bản là mình hát tun quá đỉnh anh em ạ quá đỉnh hát tun quá đỉnh một chút lên cao không mọi người muốn một chút lên cao không hello kiên nguyễn nhá mọi người muốn một chút lên cao không <coughs> một chút ờ, ấy nhá khúc cuối nhá <laughs> nói chung là mình có một cái trích dạy cho anh em hát này là trước khi gọi là vào vào gọi là khúc cuối thì anh em phải hít thở <coughs> làm sao dẫu đi đôi mắt nhòe từ ngày em đi ở trong mắt ai <laughs> từ, từ nhá giọng hôm nay hơi khàn anh em ạ thông cảm hôm nay giọng hơi khàn thôi chứ bình thường là mấy ui mình một hồi đánh một hồi lên trên đầu luôn hả vừa đánh vừa hát mà lại lên trên đầu à kỹ năng vẫn là kỹ năng thôi anh em ạ vì thì mãi để thật ra là con này mình có thể xây xây ra đúng không thay con xây ra vào cái đoạn cuối đó à, thôi ông ơi à, ông này hét hay vậy mà cũng không đi làm ca sĩ tiếc thế mọi người muốn nghe bài gì không bài gì kiểu vui vui á giúp mọi người kiểu nó vui vẻ hơn đấy mọi người cứ cứ nói đi đừng ngại nhá ở đây kiểu tụi mình uh, đều là anh em một nhà cả thành ra là mọi người đừng có ngại muốn nghe bài gì thì cứ bảo mình mình sẽ hát cho mọi người nghe được chưa vt uh, tuy là không gọi là đánh hay nhưng mà vt sẽ luôn gọi là giúp cho mọi người có những cái ờ, phút uh, giây gọi là vui vẻ và sảng khoái nhất đấy vt là một người sẽ vì mọi người ám long từ từ nhá con này vừa kích cái gì đấy ám long pháp sư đấu sĩ thật ra là như nhau mà đúng không nó không có kích cái gì khác cả mình nghĩ là mình lên cấp anh em ạ oh. rồng thần si phen là cái con mình đang xài đúng không ồ oh. chưa bro chưa chờ em tú tốt một để học bài cái à. nhưng mà được chưa em tú đánh vậy hay chưa ánh sao vào bầu trời đi VDT lại là một bài tủ à ánh sao vào bầu trời mình hát đấy mình chỉ sợ mọi người gọi là nghiện thôi xong ngày mai mỗi lần mình gọi là on stream mọi người sẽ bảo là VDT ơi hát bài ánh sao vào bầu trời đi thật sự là mình hát bài ánh sao vào bầu trời khá là hay thật mọi người có muốn không muốn không không để mình ấy nhá đây nhá từ từ đã mình xếp bài một tí đã ánh sao vào bầu trời để mình bật cái lyric ấy ánh sao vào bầu trời là một bài tủ của mình á Ê, tự nhiên mình vừa rồi bấm cái từ sao nó ra bài sao cũng được hay là tí nếu mọi người có muốn nghe một chút gọi là rap không anh tú ơi à anh tú đây anh tú đây sao đấy huyền sao đấy huyền em cứ nói đi anh tú đây anh tú lắng nghe hay là muốn nghe một chút gọi là một chút gọi là sao cũng được ông hát bài cơn mưa ngang qua à, cơn mưa ngang qua anh tú nghĩ là phải có karaoke hát nó quẩy quẩy được ozin ạ còn hát chay nó nghe nó hơi gì á tắt tiếng đi cái gì đấy ui nhà này liali chiến lợi phẩm mà đơm cũng chết rồi nhưng mà trận này mình nghĩ là mình vào top được không mê gái thế gì đấy hát bài đây là một bài vui đi anh nhé. bài đây là một bài vui là bài gì đấy cái gì ở đây đâu cần một bài cá tình nghèo chỉ cần đời thêm đám say ấy, hả bài đấy hả ui nhưng mà mọi người ai đang xem ở trên like cho mình xin một like với thank you anh em nhiều mọi người gọi là giúp em tú một like với like like cho em tú với để em tú hát bài nào <laughs> ông này bị ốp so nhập à dọc mấy con mình gái á nữa nữa nữa không hề luôn á không hề luôn á đây đây đây ánh sao bầu trời hay là sao cũng được qua mùa mới rồi vẫn thấy chưa thấy em tú đánh chơi cinera cinera cinera bản này đâu có đâu anh tô anh tô lừa anh tú à mình lên cấp nhá mọi người sorry chắc là mình đập á sorry với cả thú tượng nuôi <coughs> long này nhưng mà đao này lên cấp luôn thì thật sự là hơi ít tiền ú uh, cung xanh và nón à Ô, lên luôn đi chiu mà nó khá là nhiều lai làm gì cái ông lai làm gì cái ông bạc đoàn này <laughs> chịu ơi một chút ấy ha một chút ấy ha một chút ánh sao vào bầu trời ha chưa bao giờ tôi thấy huyền cười nhiều như hôm nay chưa bao giờ tôi thấy mắt na kia mắt na kia long lanh thế này từ từ nó thôi bỏ đi mọi người em tú ờ, tú hài đủ rồi đó bật chế độ nghiêm túc cái bật chế độ nghiêm túc cái vui vẻ không quẹo rồi các anh em ạ ao shin ao shin That's though. Wow. Oh my god. Oh my god. Ba đấu sĩ chết rồi. Bảo sao nãy giờ mình kẹp kia thấy sai sai nón à nón cũng xanh thật ra là tí nữa cũng xanh nó ra sầu nó chắc là cho con sola cao ừ, tí nữa mình có thể bỏ con này đi mình có thể bỏ con này đi kẹp cho mình là một con da sầu vào đúng không anh em một con da sầu không bỏ no này đi chắc rồi nè kiếm con da sầu vào mà cc nhá ui đánh chơi chơi top hai được chưa được chưa đánh chơi chơi hết top hai quá cái gớm đến từ vị trí vtt hai con bạc à hai con bạc à hai con bạc cc đúng không khá là hay á wow thượng long tầm này mình nghĩ là không cần nữa ra xua vào thì có CC bốn cuồng này à hai đấu sĩ thật ra là bỏ bớt đấu sĩ đi được con rồng này của mình đang tanh tanh hơi yếu nha mọi mình cần thêm một chút tanh cố lên xây ra ơi anh tin em không được không được không được phải ra su hai phải ra su hai á hello em tú à hello hạ văn thiên nhá ô in cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy u ra xuống ngựa trang một chút ra xuống ngựa không à không lấy được rồi anh em ơi mình đã bị phân vân nhiều quá vô cực thì thật ra là cũng được nhưng mà cảm giác không cần lắm á này mình chúng cho ba đổi cho con ra xua quá anh em ơi chắc là bỏ con ấy à, chắc là tí nữa mình bỏ con kia đi mình cho ra xua nhá nhưng mà phải ra xua hai để mới ngon thật anh em ạ ra xua một thì nó hơi yếu đừng có chết luôn nhá em tú cần ra xua hai ra xua hai để tốt một cái hát đi anh ở đây em tú xíu đợi em tú xíu mọi người ơi cái khúc này đang căng á <clears throat> em tú cần đến tốt một trận này cái xây ra chắc là solo được không rút rồng à rút rồng là soraka này thử xem nhá thử xem nhá huyền bảo ông này hát đi à phải không vậy danh bạc đánh chơi chơi top hai xong nghe nó mãn mãn huyền vậy từ từ nó vẫn thua à bài này vẫn thua à đứng vừa đi làm về muộn giờ mới xem được em tú à không sao anh hạ vân thiên ơi nhưng mà bây giờ chuẩn bị đến à, đến giờ trên rồi anh em ạ để mình xem cái trên trên trên trùng bóng đá wow vàng bốn let's go vàng bốn vàng bốn cái vàng bốn cái em tú cảm ơn hạ vân thiên nhiều từ hồi xem em tú lại thấy thích động vật vì chỉ có em tú mới làm thấy anh thích thích nhú à, nữa nữa chắc là mình đợi trên luôn anh em ơi vàng bốn vào trên tim mà khá là hay ấy. còn bây giờ thời gian còn lại thì là mười ba phút lận không biết là nên làm gì cho nó gọi là đến thời gian đây hay là mình ấy đi nhở mình làm một chút gọi là live show ca nhạc đi hay là tâm sự tuổi đời mọi người muốn gọi là tâm sự tuổi đời hay là làm một chút gọi là live show ca nhạc để đợi đến thời gian gọi là live thời gian gọi là chuyên tim không chắc là mình sẽ làm một chút uh, ca nhạc đi mọi người biết bài ấy không bài sao cũng được của anh Binz không <clears throat> mọi người biết bài uh, giáp giáp của anh Binz không bài của anh à, bin z là bài ấy ome tv ome tv em tôi có biết nói chuyện với gái đâu gặp gái cứng như cứng lắm cứng họng lắm nói chuyện không hay anh em ạ phế thế một chút mở hòm không ủa sao mình nhớ mình có nhiều rb ấy mà nhở ca nhạc đi ca nhạc đi à ừ chuyện cấp ba gì đấy nói chuyện đi anh à kể chuyện cấp ba chuyện cấp ba tú có gì đâu mọi người <coughs> kể chuyện đi lái máy bay đi anh tú à lái máy bay thật ra là em tú không có lái máy bay chỉ có hay lại chuyện tình yêu bắp rú à nhầm nắm tay tuổi tin cấp ba cái gì đấy gì gì gì gì đấy gì gì đấy có không vậy hát cơn mưa ngang qua cơn mưa ngang qua mang em đi xa Uầy, lịch sử đấu hôm nay của mình hơi đẹp á thôi chắc là mình xóa cái lịch sử đấu này cái trông đần thế vàng rồi nhá em tú vàng rồi em tú biết ọp đấy nhá nói được là làm được á vàng bốn ba mươi bảy điểm chậm mà chắc anh em ạ chậm mà chắc mai lên bạch kim kim cương cũng chưa muộn ẻo ôi à thì nói chung là ở khoảng thời gian cấp ba thì mình ờ, khoảng thời gian cấp ba là một khoảng thời gian gọi là nhưng mà hôm trước là em tú kể đến đâu nhờ nói chung là cấp ba thì nói chung là mình cũng chỉ ờ, mình nghĩ tình yêu nó chỉ là một thứ gì đó gọi là bình thường thôi cấp ba thì nói chung là cấp ba thì hồi trước là mình kể để kể đến đâu rồi nhở tại vì cơ bản là cấp ba mình cũng chưa yêu ai cả cho đến khi gọi là cuối năm á cuối năm cấp ba thì mình có quen một bạn mình không phải là quen một bạn nữ mà mình ờ, mình thích một bạn nữ đi học đi đi học thêm á tại vì bạn đấy là học khách trường chỉ là học học thêm cùng thôi có chỗ học thêm cùng thì nói chung là thích nhau thôi <laughs> kể chuyện đào mỏ đi anh tú à đào mỏ người ta đào mỏ anh tú chứ anh tú có đào mỏ ai đâu em tú từng thích một chị hơn tuổi à có em tú có từng thích một chị hơn tuổi thật ra là thích một chị hơn tuổi à không mấy chị á nói chứ thật ra là thích tầm à, hai đến ba chị hơn tuổi thì nói chung là ở đợt vậy thì em tú kể tự nhiên nói đến chị thì em tú kể chuyện của chị trước nhá thì <laughs> không biết là có nên kể không chứ trên có like không em mà anh à, chắc là có anh tô ạ thì em like em một tí mà chắc là em nghĩ <clears throat> thì nói chung là có quen một chị nhưng mà hình như là mình kể rồi hình như là mình có kể với mọi người rồi đó là đợt à, mình ở trên sài gòn đi học vào năm vào năm năm mấy nhỉ nói chung là năm ba đại học là mình không biết là lúc đấy mình mang bao nhiêu tuổi nhưng mà lúc đấy là mình nghỉ học đại học rồi để mình đi học ở ngoài á thì nói chung là ngày xưa cái khoảng thời gian mà đi học đại học thì mình có gọi là bảo lưu năm hai và cuối cùng là năm ba mình nghỉ học còn vì lý do gì chắc là mình kể rồi thì mọi người từng biết rồi thì khi gọi là mình đi học lại nghề học nghề học nghề ở trên Sài Gòn đấy thì mình học công nghệ thông tin mình có ở trên Sài Gòn để để nói chung là học cho nó nó gần với cả nhờ một anh gọi là ở trên Sài Gòn kèm cặp luôn thì học cho nó gọi là nhanh ấy, để còn sau này đi làm anh em ạ tính ra là mới cách đây khoảng hơn một năm thôi <coughs> ừ. thì nói chung là khoảng cách đây khoảng hơn một năm thôi thích chị gái hơn tuổi có cảm giác hay kỷ niệm gì không em tú à thì em tú nghĩ là kiểu mỗi người đều có một cái kỷ niệm riêng thôi ừ. chợt nhận ra anh đã đánh mất <laughs> anh kể đến chỗ thích một bạn là phải không vậy nhưng mà thật ra là mình cũng không nhớ ấy, thật nếu mà cảm giác mình nhớ thì nó bình thường còn còn ý là mình phải nhớ là mình kể đến đâu với cả mình kể như nào ấy còn bây giờ mình cơ bản là mình cũng chả nhớ thật Bây giờ phải đợi 10 phút nữa mới trên anh em ạ. Hơi lâu. Hát đi anh Tú mà, hát đi, à, hát bài gì đấy? <laughs> hát đi câu chuyện cảm lạnh quá. À. Thôi để lúc khác đi mọi người, để lúc khác thì mình sẽ kể cho mọi người nghe sau cơ bản là chuyện nó cũng không có gì nhiều ấy kiểu đến kiểu phải đụng đến được cái lúc đấy cơ thì mình mới kể được phải có một cái gì đó gợi nhớ ấy. thì mình nghĩ là kể nó mới dễ còn không thì bình thường cũng chả ấy được tú đi hát ôm không ngày em tú không em tú không có tiền có tiền em tú chắc là cũng uh, đi uh. <laughs> order bài phía sau một cô gái à hát đi anh à bài tháng tư đâu anh à bài tháng tư đâu anh á đây để mình uh, nhưng mà mình sợ mình hát dở ấy, nhiều người không thích nghe thôi chứ còn mình hát thì nó đơn giản thật mình hát thì đơn giản tặng cho mỗi bài một tặng cho mỗi người một bài luôn cũng được nhưng mà mình sợ nhiều khi mình hát không hay á mọi người nghe nó không thích á thành ra là người này người kia thôi chứ còn mình hát thì đơn giản đơn giản như đan dởn <clears throat> em bao đi hát à no thích nghe mà phải ngoại ô dín đỉnh ngoại ô dín <laughs> tụt view không sao đâu ai hâm mộ là người ta chạy à <laughs> thật ra là tụt view thì em tú nghĩ là do hết trận thì mọi người cũng cũng kiểu muốn xem người khác thôi đầu mùa mà ai đánh hay thì em tú nghĩ là mọi người sẽ xem thôi với cả cơ bản là xong trận rồi thì cũng kiểu kiếm người khác á, xem để biết được cái này cái kia thì nó sẽ ok hơn Nói chung là view thì nói chung là em cũng không quan trọng. Cơ bản là lúc mình đánh mình, gọi là, cháy với cả mình, à, like gọi là, hết mình là được. một một một một một một một một cái gì đấy? em tú trên tim bị đâm đấm mà. một một một một một à? Đây, đây, đây, đây, được. <laughs> Một chút ca nhạc nhá, ca nhạc nhá. Bài gì đây? Cho gì nọ order trước nhưng mà cơn mưa ngang qua hát không được ô Jin hát bài gì gọi là trầm lặng một tí thôi gọi là kiểu nó chiêu chiêu á kiểu lo phi á về đêm rồi á thì em tú nghĩ là nên hát những bài gọi là chiêu chiêu nhẹ nhẹ thì nó sẽ nhẹ nhàng và tình cảm hơn nghe kiểu nó dễ hơn á chứ cơn mưa ngang qua cũng kiểu một bài không gọi là quẩy lắm nhưng mà cũng là một bài sôi nổi ấy thẳng ra là để hát thì em tú nghĩ là hát ở Kara nó hợp lý hơn đúng không hát Kara nó hợp lý hơn thu cuối nào à <laughs> tháng tư của em á tháng tư là lời nói dối hả chiều hôm ấy thật ra là bài này em tú cũng hát rồi mà hơi khó <coughs> nàng kiều lỡ bước à nàng kiều lỡ bước nghe quen đấy nhưng mà hát như nào nhờ giấu mưa trung quân là thu cuối à thu cuối đúng không được nhưng mà thu cuối hát không hay đâu ấy nhá đợi em tú xíu thu cuối karaoke một chút gọi là nhạc đi cho nó hay đợi xíu ừ. OB cao thế cơ bản là bài này phải phải hát kiểu ở ở ở ở cara hát được thật với cơ bản là xung quanh đây nhiều người quá hát người bị ngại đi hát cara không tôi đấm tú bú bài này rồi còn bài nào kiểu nó nhẹ nhàng chiêu chiêu hơn không bài nào kiểu nhẹ nhàng chiêu chiêu hơn đi để tôi đếm tú kiếm một bài gọi là cho nó dễ hát nhá bài này kiểu hát nó phải sôi động á, thành ra sôi động ở trong một cái căn phòng gọi là một người đang gọi là làm việc á, em tôi nghĩ là không hay hát một bài gì nhẹ nhàng đi nhẹ nhàng nhá bài thì chiêu chiêu nhá <coughs> chuyện rằng không chuyện rằng bài tủ nhá chuyện rằng karaoke mơ hồ à mơ hồ nghe khó vậy như ngày hôm qua à, trời em trong đêm mà lạ lùng mà lạ lùng cao đấy em tú biết hát chuyện rằng mọi người muốn nghe chuyện rằng không tình đắng như ly cà phê à được đấy được đấy được đấy bài này cũng chiêu đấy hai hai hai hai hai hai được tình đắng như ly cà phê nhá lên vàng hát hay hơn hẳn là phải hay anh tô ạ yeah, yeah. Ừ. Thì ra tương tư là thế này 24 trên 7 Nghĩ đến em Nghĩ đến em Thả mây trôi qua từng kẽ tay Cho làn khói này khẽ bay Chìm sâu vào giai điệu em ai Yêu rồi, thương rồi, mê rồi Sao chẳng nói ra Từ từ nữa cái này không phải là Luffy nha em viết tặng anh giờ bay về đâu từ từ anh em ơi nó bị lạ quá không phải là một cái beat mà mình hay hát thật một cái beat mà mình hay hát nó kiểu nó khác cơ nghe cái này nó cứ sao sao quá thật ông này lên live game là phụ hát là chính à hát đê hát đê vui vẻ một tí đê cứ hát là on tốt thôi nhỉ bài gì đây bài gì nghe nó gọi là thật sự gọi là nhẹ nhàng nhở để mình kiếm xem ngon nó có bài gì ở trên đây không <coughs> đổi thành ca nhạc là hợp lý ấy chứ ca nhạc được ấy chứ tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn tiếng yêu này một chút rap không một chút rapper không sao cũng được không ok nhá đây đây đây đây đây mọi người có nghe bài này bao giờ chưa từng từng từng từng chia anh ca không hay anh đèn nghe cũng dở quang lê nói như vậy đó nhưng mà vẫn hát cho em thật thật lòng nghe cũng đỡ hát cho em cả bầu trời đầy hy vọng đã vài lần tưởng vỡ bất kể khi nào em muốn về của trái tim anh vẫn mở ấy từ từ nhá người ta nói người con gái đi bên cạnh là món trang sức quý nhất ồ thế nên anh lấp lánh nhưng vẫn không thể nào bằng mất em từ từ sang cái này nghe lạ vậy có lẽ điều tệ nhất là mất em nhưng mà anh sẽ không ngu ngốc vậy ít nhất là ngay trong lúc này cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá hòa với một chút mùi nước hoa đôi khi là dấu môi em trên đó đôi khi là hương tóc em tối qua em thường nói anh ơi em đi chậm lại khi ngang con đường nhỏ có hoa để tay em siết anh môi chặt lại sài gòn này như chỉ có hai ta anh có thể chờ em từ ờ <laughs> mọi người ơi chuẩn bị trên tim cái chạy cái chạy cái chạy cái giáp mà giáp khó lắm cơ bản mình nghĩ là giáp phải có vài người đặc biệt hát mới được á cơ bản là một cái giọng giáp thì nó không phải là ai hát cũng được mình thì hát hay rồi nhưng mà giáp thì chỉ mình chịu nhá giáp thì chịu giáp thì thua giáp thì thua giáp thì thua <coughs> giáp mèo xi măng đi á mèo xi măng là cái gì đấy ui nhưng mà ai mới tặng giáo em tú cảm ơn đỗ đoàn nhá em đoàn em đoàn được order không em tú à được em đoàn ơi em tú cảm ơn em đoàn nhiều nên em tú đang hát nên là không cảm ơn được em đoàn order một bài đi em tú hát rồi, trên tim này anh có thể chờ em từ sáng đến tối chỉ để thấy em thôi baby em tú hát vậy là không được rồi à. em tú hát vui vui mà anh nam hát vui vui sương sương thôi sao này không hát được bài nào trọn vẹn vậy á cơ bản là mình hát một bài trọn vẹn thì ờ, nó hơi khó mình là một người gọi là ghé qua mọi người biết bài ghé qua không hay lời yêu ngây dại không đừng như thói quen à hoa bằng lăng thiên đàng à giáp khó lắm tình yêu màu nắng à có chàng trai viết lên cây à ừ. thêm bao lâu đi em tú à thêm bao lâu á thêm bao lâu là của ai nhờ em đỗ đoàn nhờ thêm bao lâu là của đạt g à thêm bao nhiêu lâu á thêm bao lâu là của ai thêm bao lâu là của ai vậy thêm bao nhiêu lâu của ấy đúng không của đạt g đúng không của đạt g đúng không <coughs> hát bài hào hoa đi dễ hát là bài hào hoa á mình nghe thì nói chung là chưa hát bao giờ còn dễ hát hay không thì mình chưa biết đúng rồi em tú à được nhá em tú hát nốt bài cho em đỗ đoàn xong rồi em tú à, trên tim này bài này thì hát được tưng em đời này vỡ tan vì câu nói này chưa chưa từng phai chưa từng phải ông nỗi đau dậy vò nỗi đau mà vẫn nuốt giọt đắng đau nhiều thêm thêm nhiều đau ố sợ ngày thêm lâu sợ tình thêm sâu nở lại cho nhau chiều hẹn dòng chơi ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em bầu trời thêm mây ngồi đợi mưa rơi biết đâu những cơn say đầu đời này phải khóc cho đến hôm nay hẹn ước chi thế em ơi giờ phải vậy gửi rõ nỗi nhớ bay bay nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao nhiêu lâu nữa sẽ trả về ừ, đúng ở trên đi mọi người bài này nó cao quá chắc là hát đến đây thôi à, chạy cái <laughs> đừng có như vậy giận lòng đừng khóc như vậy trên tim chắc là mình trên một trận thôi ui nhưng mà sao lại để cái gì mà đấu trường lý thường mà lại có một người gì đây những người chơi sau không dùng cùng phiên bản trò chơi với chủ phòng slide à anh slide phải ấy mọi người anh slide phải thoát ra vào lại đang hay mà nhưng mà cái khúc đấy cao quá cao quá không lên được nữa đỗ đoàn ơi ừ. thêm bao nhiêu lâu cơ bản là không lên được nữa phải có một cái mic á nếu mà hát mic hát bằng beat karaoke thì may ra là em tú lên được còn hát cái này thì hơi khó thật sorry đỗ đoàn nhiều nha em tú hát được một xíu thôi thật ra là phải nạp thêm sao à nạp thêm sao mới hát được à <laughs> để em tú chạy thêm cái chạy thêm một đoạn cái ừ đừng có như vậy dặn lòng đừng khóc như vậy mà đời đâu như anh mơ đâu như anh mơ mà cái beat này beat sai này beat này là beat sai <coughs> beat này beat sai nha mọi người có thể anh thể anh sống cho em nhưng cũng có thể em sống cho em quá dễ để biết tên nhau nhưng đâu có thể nhìn thấy nhau đâu có thể nước mắt em rơi nhưng khi quay lưng thì em sẽ cười anh cũng nhắm mắt cho qua không nên cãi nữa vì anh đã lười giờ không tinh khiết không còn cười chỉ thay vào son và phấn thanh xuân khi đó em để lại cho anh biết vương và vấn anh chỉ mong em hiểu anh dành hơn nửa phần đời này cho che chở cho em không một lời than không một tiếng bạn anh cũng chưa từng bảo em xem please sợ ngại thêm lâu sợ tình thêm sâu nở lại cho nhau chiều hẹn giống chơi ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em bầu trời thêm mây ngồi đợi mưa rơi biết đâu những cơn say đầu đời này phải khóc cho đến hôm nay hẹn ước chi thế em ơi giờ phải vậy vì rõ nỗi nhớ bay bay nhìn hoa ngôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao nhiêu đừng có như vậy dặn lòng đừng khóc như vậy mà đời đâu như anh mơ đâu như anh mơ ơi được rồi mọi người ơi em tú hát một xíu vui vui đấy chưa đỗ đoàn ơi ok chưa đỗ đoàn ơi hát ride của legion of legion đi anh à để mình xem nhá dài bài đấy thật ra là mình cũng nghe nhưng mà để karaoke thì tiếng anh thì chắc là mình chịu á ừ, để mình xem coi nhá chờ em trong đêm đi anh à <coughs> Welcome to the real life, no heaven and we lie. Welcome to the world we only begun so không biết anh em ạ nói chung là mình thuộc giai đoạn đấy còn để hát <laughs> thì rất là hơi khó cơ bản là mình nói chung là mình chỉ thuộc thuộc vậy thôi chứ còn <sniffs> hát thì hơi khó hơi khó đó chắc là vui vẻ một chút thôi nhá mọi người ơi đợi trên tim thôi nhưng mà không ai vào à có ai vào không vậy ừ. mà tiếng anh cái gì vậy hát hay cứ như ca sĩ chuyên nghiệp vậy à ui được hay ấy đặt bụi tận cùng cuộc cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu <coughs> Nãy anh em một khi khét quay bếp xuống bếp coi tắt bếp chưa chợt thấy em tú đang hát thì ra là do em tú hát cháy quá hai hai hai có mình hai được em tú ơi à, ok em đỗ đoàn nhá cảm ơn em đỗ đoàn nhiều nhá hay quá công minh ơi từ từ từ làm để xem tú kiếm xem có bài gì gọi là bro không cara ok hmm. bài gì gọi là nghe hát nó chiêu chiêu nhở lofi <coughs> mình xem có bài gì lofi không sân tình đêm lao sao biết tìm đâu mình anh nơi này dù cho mai về sau à bước qua mùa cô đơn là bước qua mùa cô đơn nghe hay đấy nhở bước qua nhau ông phố cũ còn anh không ừ. làm một chút dép của đen Denver à dép em tú hát hơi khó lần hẹn hò đầu tiên đi VT à ừ. lần hẹn hò đầu tiên à lần hẹn hò đầu tiên Lofi karaoke hai em đoàn với em tú là cái hâu theo làm tí nhờ nữa nữa đỗ đoàn ơi chết em tú rồi anh em ạ ngày mai nắng qua môi cười trò chuyện nhưng mà cơ bản nó không hiện lời sao mà em tu hát được nhở để em tu xíu không có lời nói chung là hơi khó đây đây đây đây đây đây đây một chút chiêu chiêu buổi đêm nha ừ. lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thầm mát lấy anh bước chân về phía nhau em ai trăng sáng trời cho vừa gặp mặt sao anh đã mau anh ngóng trong đôi mắt em không lần hẹn hò đầu tiên em nhắm mắt đôi môi vắng lời lần hẹn hò đầu tiên cả thế giới chỉ nhìn mỗi em ta vô tình phải lòng nhau lần hẹn hò đầu tiên xin em đừng dù nỗi nhớ đi xa vì màn đêm xuống bầu trời ta ký ức hai ta ngày mai nắng qua hé môi cười trò chuyện với mai vương vẫn người luyến lưu nhớ thương ai thu sang lá vàng rơi ngoài hiên lần hẹn hò đầu tiên ngây ngô viết tặng câu tình ca cài nhanh hoa lên mái tóc cho anh cảm nhận hạnh phúc qua thêm lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh lần hẹn hò đầu tiên em trong phòng rồi mà em trong room rồi mà chịu ơi hát tí không cho à? à nghỉ hát được không ừ. hát một xíu không cho à. Ừ. bước chân về phía nhau em mãi si tình không vừa gặp mặt sao anh đã mong anh ngóng trong đôi mắt em hồng về phía mưa hả về phía mưa là bài gì vậy ta về phía về phía anh thì em tú biết chứ về phía mưa là bài gì đấy say you đu không muộn rồi mà sao còn à? muộn rồi mà sao còn let's live karaoke từng từng từng từng từng ra sao con nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào nằm trận trong vậy đến sáng mai ôm tương tự nụ cười của ai đó làm con <laughs> tôi nghiệp mời đợi trên tim cái <clears throat> tăng view chóng mặt ngay si tình à. rồi có trên tim không vậy hai là em tú ọp nhá mọi người em tú ọp mai trên nhá ai quên mai line nhá ọp phiên tim các mọi người ơi bye bye anh em nhá em tú ọp đây mai em tú lại tiếp em tú chắc là ọp để trên tim một tí nhá đánh nó nghiêm túc đã mọi người ạ cơ bản là bữa giờ trên tim nó hay thua thành ra là mình muốn gọi là trên tim để đánh cái giải bốn bốn sắp tới á không có vt thì kiểu tem hơi khó để gọi là vô địch thành ra là chắc là mình phải nghiêm túc với con game này cái bữa giờ mình siêu nghiêm túc á thôi chắc là mình ọp đây chúc mọi người ngủ ngon nhá <clears throat> em tú chúc mọi người ngủ ngon nha bye bye mọi người nha ơ kìa dỗi à đừng dỗi <laughs> em tú ọp một xíu mai tú like mà tại vì cơ bản là livestream đánh tim ấy nhiều khi em tú cũng không biết kiểu côn các thứ các thứ đánh nó hơi bị đần thành ra là sợ mọi người xem không thích thôi kiểu đánh gà bị gà đánh nó bị gà anh em ạ thành ra là không mọi người sợ mọi người không thích á đúng là yêu thật rồi còn không thì hơi phi này đủ người chưa đủ người chưa ừ. binh kỳ nụ lớp cần ấy kìa wow rồi x2 rồi x3 à, lai tiếp y à lai tiếp y à gì ọp sớm thế anh à ui huyền đang đang có mình lớp so mày lại qua đây coi anh à hay huyền ơi vậy thì mình lai thêm một trận nhá lai thêm một trận cho mọi người coi nhá vậy thì trong lúc live thì mình sẽ làm một bản karaoke gọi là chiêu chiêu đi Ê, mình sẽ đổi kênh của mình thành à, gọi là kênh uh, nhạc lofi kiểu theo thời gian á mọi người biết cái kênh đấy không Ơ, là một tí dòng thời gian nhờ mọi người nhờ lâu rồi chưa nghe dòng thời gian của anh ờ, anh gì ấy nhờ anh nguyễn hải phong mọi người ạ làm một chút dòng thời gian đi cũng được ấy chứ dòng thời gian nhá một chút dòng thời gian đi chuyển màn đi không ai bản quyền đấy nhỉ phải không vậy anh slide phải không vậy sao bữa sao bữa gỡ chia bảo để như vậy không sao vậy á à hóa ra là phải chuyển màn đi à vậy thôi cho em tú xin phép mang thì cái chương trình gọi là live show karaoke đến đây cái giấu cái màn đi à ủa có chin không có trên không thiếu người à cái cái anh tú lấy ạc này s nhé mới chè đi à đây đây đây <coughs> anh gầy là anh đồng bàn anh đồng bàn anh cát đấy à sao anh phi anh về à sao anh lấy đồ trước vậy anh sợ em lấy à có gì ăn không có gì ở đây ăn được không không à phế đấy huyền mê rồi nắm bắt cơ hội đi cái gì đấy thiếu người mời anh với à nhưng mà cơ bản là đang đợi một người nữa anh nam ạ đợi một người đã cập nhật thành ra là em nghĩ là đủ rồi ấy. một người đã cập nhật nữa hát hơi nhiều nó hơi đau họng anh em ơi hát không khác gì mấy con khủng long vừa rú rung rạp á nữa cái ông tuấn anh này cả ngày thì không thấy đâu rồi vào giờ vào chê à chịu tuấn anh rồi ngày không em nhạt nhẽo phố vẫn đông nhưng không vui như khi em ở đây đèn đường không bật sáng ngày không em lạ quá để mình kiếm xem mẫu game gì gọi là chơi vui không nhá game vui web <coughs> để mình xem mẫu game gì vui vui không <coughs> bắn cá ăn su à game vui Cùng đẹp sinh trải nghiệm giấc ngủ không độ với combo giải nhiệt. Không được không được không được, đổi bet đi anh à. Một chút vịt nè, đổi bet gì bây giờ? Em tú khá là thích con vịt á. Con này nhá. Quy quy đi chớp nhá, một chút đi chớp nhá thôi anh họp dỗi game phai phai à trên youtube cả mở cả cả mớ kìa anh á cả mớ kìa anh á ngoài trời cận phong vẫn sáng đen wow nhiều skin phết nhờ đích này mặc dù là không chơi anh em ạ ui skin hơi nhiều nhờ một chút đổi đi nu nu thêm ma này nami để lại đi Mundo à hồn ma này khá là đẹp nhá Ari bóng đêm này và đó là két riêu khí đối tượng và rớt cao bồi à và rớt cao bồi hơi củi anh em ạ mình thích ra sầu cơ ra sầu thì ngon hơn xoay chiu cây le đổ long à vậy là chứng tỏ là sau này sẽ có con cây le đổ long anh em ạ chứng tỏ sau này meta sẽ có con cây le đổ long Chiu. Quyên Phụng Hoàng à? Quyên Phượng Hoàng hơi cùi. <coughs> Chiu. Từ từ nhá, nãy giờ mở cảm giác chẳng ra được cái skin này đẹp nhở. Cái game này lừa rồi. Lừa thế. Ui, tính ra đổi một đấu skin cuối cùng ra được con Varus hào quang trong khi skin này ai cũng có. Anh ơi Varus cao bồi vừa ra đấy ạ. À? Vừa ra đây à ý là skin ấy mới ra hay là sao hay là anh mới quay được anh tôi mới quay được bữa huyền cứ hỏi à, em vt là ai em bảo chồng em huyền là không tin anh nhẹ à nữa nữa nữa nữa nữa chồng em là chồng nào đấy xem tú ọp các mọi người ơi ọp đánh cho nó tỉnh táo xong rồi mai like nhé mọi người ơi mai like cho nó vui nhá mai like cho nó nhiều năng lượng được chưa ọp một xíu nhá quân đệ bạc à đồ đàn ông tồi cái gì đấy họp bằng hủy follow à nữa nữa nữa nữa nữa đừng đừng đừng đứng đứng ai kia đâu người đàn ông không có chỗ cứng à nhầm chỗ đứng á là sao cơ <clears throat> À, hồi chắc làm em ỏ ỏm đấy mọi người ơi, mọi người xem trên thì sang xem anh so đi cho nó gọi là bro nhá. Mai mình ngon tiếp, chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye bye bye. Chúc mọi người ngủ thật là ngon nhá. Mọi người qua xem anh so đi, cơ bản là mình trên team thì ai đánh cũng giống ai á. bye bye mọi người nha